Ờ, xin chào tất cả mọi người Hôm nay máy của Phúc Thắng chào bán với mài Okamoto uh, xuất xứ Nhật Bản Hành trình là 500 x 1500 Điện zin của Nhật ba pha 200 Con này uh, tự động 3 chiều Hành trình của nó khá là lớn mọi người nhé Đây là cái bản từ của nó Đủ hành trình 500 1500 luôn Con này sử dụng bản đá đủ của nó là bản 500 Và giày 50 Đây là bảng điều khiển của máy thì trên bảng điều khiển của máy thứ nhất là có bơm bơm dầu này đây nút stop này bơm dầu này à, đây là nút chạy đầu đá này đây nút chạy đầu đá này Đấy, đá chạy rất là êm đầu đá chạy rất là êm nha đây là nút chạy bàn này đây là mở thủy lực bàn x này đó đấy, mở to nhỏ nhanh chậm đấy thì khi mà nó mới mới khởi động máy thì mọi người chờ cho chờ một vài giây cho thủy lực nó lên đó mọi người nhé đây là chạy bước chạy bước chiều y đấy, chạy bước chiều y đấy khi hết một hành trình x thì là nó sẽ chạy một nhịp y này bên đây là già mọi người nhé hết ờ, nó sẽ không chờ hết ờ, hành trình mà nó cứ già y thôi đây là chế độ lấy sản phẩm đây là sửa đá này đây là tốc z để mọi người muốn tốc z thì là mọi người ấn cái này vào đó và mọi người có thể tốc z được đầu đá đang chạy nha mọi người nhá đầu đá đang chạy thì không tốc z được đấy Z đang tốc lên này đấy anh em có thể thấy Z đang tốc lên này đây Z tốc xuống mọi người nhé anh em có nhu cầu con ờ, này thì liên hệ trực tiếp với em nhé qua số điện thoại là 0964 306 068 em thọ bên máy công cụ Phúc Thắng mọi người muốn xem các video test máy thì có thể đăng ký kênh YouTube máy công cụ Phúc Thắng để xem các video test uh, uh, các máy mới mới về địa chỉ của máy công cụ Phúc Thắng là tại km 9 quốc lộ 3 đồng quán Củ Loa Đông Anh Hà Nội hotline 0964 306 068 này tất cả các ờ, vạch chia của nó còn rất là sáng này rất là rõ này Okamoto là dòng máy đẳng cấp rồi anh em nhé thì mọi người ưng con này thì hiện tại là giá đợt này đang rất là hợp lý bán giá thu hồi vốn nhé nên là anh em <laughs> có nhu cầu thì có thể là inbox cho em hoặc là các bạn zalo với em số điện thoại trên cũng được của Kamoto này ngoài ra thì em có cái dòng nhỏ hơn như là 500 nghìn hai Okamoto 500 nghìn hai Nico 400 700 Wasino 400 600 300 600 cũng có 300 900 cũng có 200 500 cũng có nên là anh em ờ, thoải mái lựa chọn nhé con này thì giá đang rất là hợp lý đây bàn từ đây bàn từ đây bàn từ bật hút ở đây nhà đây máy chạy rất là êm nhé bản đá lớn bản đá này thì anh em mài cũng tương đối là nhanh mọi người muốn chạy tự động Z thì mọi người phải rút cái này ra nhá chạy rút đấy ra thì ở đây nó sẽ có là uh, tốc độ đá xuống này xin cảm ơn tất cả mọi người